Ok hello anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today Xin chào các bạn Tôi là Tuấn COM Và tôi cảm thấy là cái thằng Tuấn Cơm nó rất là quá đáng với anh em Đấy Thế hiểu sao Nghỉ 3 ngày xong rồi uh, ra clip được một ngày lại nghỉ thêm hai ngày nữa <laughs> Quá là quá đáng luôn anh em ạ Chứ thế này phải phạt Phạt thật lặng mới được Đấy Thế mà hôm nay vẫn chưa thấy ông đâu Đấy, Ông Tuấn Cơm không biết là ông đang lang thang ở phương trời nào rồi Thế là thôi lại tôi phải phải phải phải đấy ra clip hộ anh em ạ, à, dã man. Thế thôi xin được giới thiệu với anh em nhé Tôi xin nhắc lại là tôi là Tuấn Siêu Em Ok, còn Tuấn Cơm thì mấy hôm nữa quay trở lại thì anh em cứ thấy anh em trách cứ nhá Anh em cứ mắng chửi như thế nào đấy là việc của anh em <laughs> Thế thôi, còn đéo liên quan đến tôi nhá, đéo liên quan đến tôi <laughs> Hôm nay tôi chỉ giúp Tuấn Cơm đăng clip lên thôi anh em ạ Đấy còn khả năng cao là Tuấn Cơm sẽ uh, ờ, comeback uh, ờ, trở lại vào tối ngày hôm nay <laughs> Ok chưa? Được chưa? Đấy thôi sáng nay gọi là làm tạm Làm tạm để, để anh em đỡ đỡ dục, đỡ kêu Kêu nhiều lắm <laughs> Nhất là cái các anh em mà uh, Tôi nhớ là, là là có anh em là được Tuấn Cơm là hứa là sẽ làm cái clip về một cái bộ nào đấy đấy thì có rất nhiều anh em được hứa đấy, mà một cái bộ mà có rất nhiều anh em mà thích chơi đấy và tôi không có tiết lộ cho anh em là chơi gì đâu nha anh em nhá đấy, nhưng mà hôm nay sẽ cố gắng là tôi sẽ giúp Tuấn cơm làm cái bộ đấy Đấy, bởi vì Tuấn cơm thì thực ra bây giờ chơi ngu của mẹ ra <laughs> Không biết chơi anh em ạ Có những cái bộ biết chơi, có những cái bộ không biết chơi Đấy, nó phải nhiều khi là Ờ, không chơi được cái bộ nào đấy là phải nhờ Tuấn siêu em chơi hộ nha anh em nhá rồi trận này thì bây giờ chơi gì thì là biết rồi nhá biết rồi biết chơi gì rồi nhưng mà chưa nói chưa nói chưa nói cứ từ từ tôi sẽ tiết lộ khi mà tôi um, làm cái công việc của Tuấn Cơm như thường lệ vào đầu mỗi clip đấy là cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên mới Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Tân, anh em Phạm Quốc Hòa đã đăng ký mới hội viên trên kênh. Cảm ơn các anh em Tú Ngô, anh em Thỏ Pinh, anh em Ngọc Long Phan, anh em Nguyễn Hưng, anh em Hải Biếu, anh em Quang Trần là các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Anh em Quang Trần và anh em Hưng Nguyễn đã duy trì ủng hộ tôi một khoảng thời gian rất dài. Tới uh, tháng 8 này là anh em đã tròn một năm ủng hộ tôi và sẽ được cái huy hiệu 5. Đấy, anh em Hải Biếu là đã ủng hộ là 13 tháng rồi, tức là hơn một năm rồi, một năm một tháng. Cảm ơn các anh em. Đây là các anh em mà tôi vừa phải đọc tên là các anh em đã gắn bó với kênh rất lâu, ủng hộ kênh trong một khoảng thời gian dài. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trận này bài đầu game nó hơi lởm anh em ạ, tôi vẫn chưa biết là chơi cái gì. Thường ở đầu game mà chưa biết chơi gì thì cứ vứt gấu vào để câu gấu thôi anh em ạ. Chúng ta cứ vứt cái con gấu vào câu tạm xem là nó có ra được gấu không Bây giờ kiểu anh em thấy cái con gấu nó cũng dễ ra hơn Kiểu dạng như là nó có bóp ngầm cho con gấu ấy Nên là nhiều khi là gấu câu gấu ra thì có tiền thì cũng ngon Như này à Mết à <laughs> Mết mết thì nó, nó nó khá là quen rồi nhỉ anh em nhỉ tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em xem người dạo gần đây anh em không bỏ lỡ bất cứ mấy clip nào của tôi thì những cái mật độ mà chơi những cái ờ, đội hình mà liên quan đến mết liên quan đến cả tung trưởng kỹ năng của tôi là rất nhiều ui gặp bọn lé này không biết là có ăn được con nào không Xoay qua hay quá Ui bắn được con thỏ chết luôn kìa Được đấy Ui giời vẫn bị đẻ ra một con Lọt một con à À là lọt, lọt, lọt bốn con Tự nhiên lại là ờ, con cây nó đẻ thêm phát Rồi không sao Cũng ít máu thôi bốn máu rồi mà À đây rồi Ui rồi ra con eco này Ok Tạm thời cho Eco vào giữ máu đã anh em ạ Trận này chủ yếu là bỏ gấu vào câu gấu mết Trận này chơi 12 con cực mạnh luôn 12 con 9 mét 9 mét 5 rồng hai gót Có rớt có rồng 5 tiền Mạnh nhất chắc là 9 mét rồi Chắc là 9 mét hàng Ryu 9 mét 5 rồng mạnh nhất rồi Mạnh thứ hai trong cái trận đấu này tôi nghĩ là 9 Assassin nếu mà ra gấu assassin chơi chín assassin được nhá Chuyện này uh, ra Chơi Exit cũng mạnh luôn Chơi Exit thì trận này có bom Chơi Exit được Ui nói chung là trận này chơi được nhiều đấy Chơi được nhiều cái... Ui rồi ôi lại ra con gấu đù Trận này chơi được Goblin Có Calum có có có có có bom Nhưng mà cái trận này nhá Còn một cái bộ nữa mà có thể chơi được đấy chính là bộ hot đỏ có chơi có đỏ không? Đầu game mà tôi không mua mấy con đỏ Đầu game ra nhiều đỏ phết ấy Có một round tôi nhớ là ra hai con đỏ nhưng mà tôi không mua Ở ngay cái round ờ, thứ ba thứ tư gì đấy Ra cả người nước tôi cũng không mua tôi bỏ qua luôn Đấy nhưng mà thôi từ từ đã chưa biết chơi gì đâu Tầm này tôi thật, thật sự là tôi cũng chưa biết chơi gì với một cái cái cái cái, cái truyền thuyết như này nó nó nó phải xem địch thủ là anh em ạ. Địch là có thích âm đạo là có vẻ giống <laughs> <laughs> đặt cái tên mà đọc cũng thấy ngượng mồm thích âm đạo vãi đái thật thích âm đạo là có vẻ như là đang chơi uh, ờ, feather đấy tôi một chơi feather Tức là trận này sẽ có người chơi Feather cũng được nhá 9 Feather anh em biết rồi đấy Tôi có những trận tôi chơi 9 Feather như là cái clip gần đây nhất thì phải đúng không Chơi 9 Feather Hàng Ryu là trận này quá ổn luôn này Đấy, chuyện này có cả Silent Assassin cả cả con con con Squire mà thậm chí là ở cái cái slot thứ 10 ấy là kẹp ở đây là trận này là kẹp thêm Phantom Queen là cực kỳ mạnh luôn. 3 Assassin 9 Feather ở level 10. Đấy một cái bộ khá mạnh nhá. Như cái trận trước là tôi không có Phantom Queen tôi phải kẹp con cáo vào cơ mà nó vẫn đã mạnh rồi. Trận này có nhiều người chơi nai này. Hai người chơi nai Bọn này nó ra gấu nhiều thế nhở anh em nhở Mẹ cái thằng top 2 nó đã hai con gấu đá rồi kìa Đây mới round 8 Đùa chứ Cho tôi xin con gấu mết đi <laughs> Cho bằng bạn bằng bè đi Ôi rồi Người ta ra hết gấu rồi kìa Tôi chưa ra con gấu nào Đùa round 8 rồi cho xin con gấu mết thôi Nhẹ nhàng nào Đánh chuỗi thắng luôn <laughs> Hứa ra con gấu mết đánh chuỗi thắng luôn này Không không eco luôn này được không? Được không? Cho xin nhẹ nhàng con gấu con con gấu mết thôi, <laughs> không cần gấu, gấu, gấu, khác đâu. Cho gấu mết thôi. Đùa. Thật là như thế luôn. Cờ thủ tích mết ở đây rất nhiều đây rồi. Đấy anh em thấy không? Già bao nhiêu là mết luôn. Tuấn Cơm uh, sẵn sàng cho công cuộc uh, chơi mết rồi Ra đi Đùa đã định hướng từ đầu chơi chơi chơi 12 con 9 ờ, mét 5 rồng rồi mà lại chưa ra gốm mét thế này ờ, cày thật Đấy, nhưng mà nhiều khi anh em ờ, cũng nghe tôi than vãn một chút xong tự nhiên một vài rau nữa nó lại ra còn gấu hết Đấy, tự nhiên lại đánh chuỗi thắng lết game lại cứ thế thôi tà tà tà vô địch <laughs> game chơi đơn giản không anh em trông tuấn cơm chơi đơn giản phết nhỉ chơi chỉ hên rất là đơn giản đấy cứ cứ kiểu như là cũng than vãn nhiều đấy nhưng mà tự nhiên nó ra con gấu mết cài thế là thôi lại vô địch nhẹ nhàng cái thôi đầu game mua toàn mết xong tự nhiên ra gấu mết <laughs> thế là xong anh em ạ chơi game rất dễ luôn ok uh, quả này giữ máu tốt đấy xòe một quả lửa ôi giời ơi một quả lửa thì có làm sao một quả lửa là chỉ còn một con lọt thôi chết rồi Bỏ mẹ quả này Như này là toang quái nhá Không không không Áp cấp Lên 6 anh em ạ Kinh nghiệm rồi à? Với những cái quả như này chỉ có áp cấp lên 6 để đép quái thôi <clears throat> Tôi sẽ mua mấy con wizard này luôn Bởi vì là Tí nữa nếu mà giả sử như không ra được con con con gấu mết Thì chúng ta chơi 9 mét Anh em nhá Chơi 9 mét không chơi 12 con nữa mà ở đây là đã có Thunder rồi có cái bộ mết ở đây rồi chúng ta có thể chơi 9 mét được <clears throat> bán Heaven Bomber đi mua con này luôn ok 9 mét thì, thì thì cần bọn này lên 2 sao mà rồi Ờ, đồ không ngon lắm Đồ có dao Ui rồi ôi Đồ này không được rồi Mặc dù là cũng ghép được giáp băng đấy Nhưng mà Thôi chết rồi Không được Không được Không được Không được Một viên ma lăng là không đủ ở Chơi 9 mét. Đây là đang 10, 10 rồi đúng không Nhìn đồ này Trời Đồ này không ổn anh em ạ Cái slot cho ma lăng nó đúng vào cái slot của cái cái cái, cái trượng anh em ạ, trượng phép Chính vì thế đấy là Không Anh em nhá, thôi, thôi, thôi giải tán anh em ơi Giải, giải, giải, giải, giải, giải <laughs> Giải tán thôi, giải tán thôi Biết rồi anh em ạ, biết rồi, biết rồi Thôi, thôi, thôi, thôi Xin phép các anh em, anh em nhìn thấy tôi <laughs> quay xe <laughs> Dã man thật sự luôn đấy Mẹ, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi Quay xe anh em ơi Tôi tin là tôi đã quay xe đó là hợp lý Anh em ạ và này quay xe nó là hợp lý đấy Đã đến lúc rồi Rồi anh em nhá Chuyện này chơi Insectoid <laughs> Oh my god <laughs> Đùa như thật đấy Thấy chưa anh em thấy không? Đời nó đâu có như mơ đâu Cái kịch bản mà tôi vẽ ra là nó ra con gấu mết ấy <laughs> Nó còn xa vời lắm Xa vời lắm Đấy tầm này còn chưa ra bất cứ con gấu nào Chứ đừng có nói gấu mết anh em ạ Gấu mết nó là một cái gì đấy nó quá xa vời đối với tôi rồi trận này thì thôi nhé anh em nhá <laughs> ra ra ra ra đồ như này thì thôi xác định luôn bây giờ đéo lấy được mà đéo lấy được đồ luôn muốn lấy được đồ này nó phải cái, viên ma lăng và cái viên cái cái cái, cái ờ, triệu phép nó phải ở hai slot khác nhau chứ mà nó lại trùng slot nữa rồi thì thôi toang thì tí nữa là chỉ lấy được cái viên ma lăng thôi thì nó có cái tác dụng gì đâu ghép được cái bờ linh à Đấy mà trận này nó lại ra một phát lại tư tế Thường ngày đi Flicker rồi trong bộ truyền thuyết lại có có có có, có Saman này, có Saman 5 tiền này. Đấy, thế lại chơi đã được. Nhiều thứ anh em, trận này chơi được. Saman Assassin. Từ từ nhá. Chỉ gọi là bọn mết là dẹp thôi chứ còn những cái bọn bộ khác thì vẫn có sự lựa chọn. Chưa chắc đã là insect. Tuy nhiên là Insectoid là một trong những cái đội hình mà rất nhiều các anh em muốn tôi chơi Đấy, rất là nhiều anh em yêu cầu Rất là nhiều anh em muốn được xem tôi chơi Insectoid Ok Nên là tôi sẽ Nếu mà lựa chọn thì nó sẽ là 60 nhá 60-40 60 nghiêng về Insect 40 nghiêng về Saman Đấy, còn anh em nào mà anh em uh, yêu cầu uh, cái bộ Insect nhá à, Tí nữa tôi chơi thì anh em có thể ờ, comment phía dưới Đấy Còn phía dưới là anh em đã, đã, đã, đã yêu cầu và tôi đã thực hiện yêu cầu của anh em Đó có nhiều người lắm nên là tôi cũng không nhớ để mà tôi tôi nhắc tên nhưng mà có rất nhiều người là thích chơi bộ insect đấy không hiểu sao có thể là vì là nó khó chơi hoặc là dạo gần đây là cái bộ đấy ít người chơi nên là anh em thích tôi chơi đấy, nhưng mà rất có thể là nó sẽ là beat Đấy, bit thì cũng có một vài anh em yêu cầu với cái bộ bit. Bộ Saman cũng có một vài anh em yêu cầu. <laughs> Nhưng mà cái bộ insect là nhiều nhất nên là tôi sẽ tôi sẽ ưu tiên cho cái bộ insect này. Đấy. Cái bộ insect này tôi nhớ là có tới hai anh em là đăng ký hội viên là là yêu cầu cơ. Hai anh em đăng ký hội viên nhưng mà tôi quên mất tên rồi. Tôi tôi chưa kịp nhớ ra. Bởi vì thực ra là đây là một cái đội hình mà tôi không chuẩn bị trước để tôi chơi tôi chơi game này mà tôi là quay xe từ cái bộ mết nên là tôi cũng không không không không, chuẩn bị trước để tôi tôi xem xem là anh em nào đăng ký chứ còn bình thường nếu mà anh em coi như là order tôi chơi một cái bộ nào đấy mà anh em đăng ký trước xong rồi tôi chuẩn bị mà tôi chơi cái bộ đấy là tôi sẽ xem tên anh em trước sau đó tôi sẽ nói trong clip luôn nhưng mà chuyện này thì tôi đây nó là gọi là tình huống thôi giải pháp tình huống tình thế do nó phải phải quay xe sang cái bộ mà có thể là các anh em yêu cầu nhiều thì tôi chơi chứ còn tôi cũng không có biết được là những ai đã đăng ký cái bộ này nhưng mà tôi khẳng định là nhiều bởi vì tôi đọc comment thấy nhiều người bảo in insect lắm rồi Đấy, anh em thấy tôi chơi cẩn thận cái mức độ mà tôi round này tôi còn lại phải ấp 8 luôn Không là toang quái, nhìn trông đội hình leo khéo toang quái ngay <clears throat> Nhìn thế thôi nhưng mà mấy cái bộ này mà chưa cầm đồ vào thì đam đâu ra đâu Tăng cơ thì toàn một sao thì, thì ăn thua gì Này anh em nhìn thấy không Đấy cũng rất là may mắn là con trò sói nó gọi được ra hai con đệ đấy, có đam đấy Đấy Ổn rồi Trượng phép này Bố tiền sử vừa bán phép rồi lại ra trượng phép là nào Lừa đảo thật Đấy <laughs> Rồi ôi Con mẹ nó bây giờ mới ra trượng phép Cả mả trượng phép luôn này Bờ linh dắp băng Các kiểu thứ biết trượng ra cả gấu mết luôn Ôi rồi ôi Quay xe kiểu như này Xuống hố rồi <laughs> Ảo quá anh em ơi Sợ thật sự đấy Quả vừa lấy mà, mà mà chưa chốt vội thì có khi bây giờ lại ngon rồi chứ Ừ Tầm này gấu mết một sao cũng tín mà Gấu mết một sao có huyết trượng, có bờ linh thì, thì sợ bố con thằng nào đâu Bây giờ thực ra là là là nếu mà ra gấu xin xong rồi chuyển sang chơi insect thì cũng được nói chung là còn phải phụ thuộc xem mà gấu xin nó có lên được hai sao không thôi ủa mà thôi chết tôi rồi máu tụt xuống còn bốn hai máu kìa sợ thật Ui rồi ui cắn máu rồi có một máu Không hiểu Đen như thế nó cùng Có toang không nhở? Chuyện này giống toang thế nhở? Vẫn vẫn chưa có dấu hiệu gì đấy nó có thể là, là tăng sức mạnh được ở trong cái thời điểm này. Ui, đồ này, xem nào. Ghép bây giờ có có chốt được không nhở? Hay là chuyển sang chơi mết nhở? Lại quay xe à Ôi rồi ôi tôi bán mất mấy con mết ngon rồi Bán cả Thunder Spirit Bán cả con con CM2 sao Bây giờ lại phải đợi cái bọn đấy nó ra à? Bây giờ ra 17 đúng không Cũng chỉ chốt được đến ra 21 thôi Lúc đấy mà không chốt được bài nữa chắc toàn Đấy anh em thấy con gấu mết chưa Tín lắm Tín lắm anh em ạ à. Cái con gấu mết là anh em thấy không Nó clear kinh khủng luôn Đấy mà gấu mết này mà nó còn Nó còn đấy là còn chả có đồ đấy Không đồ này Xong rồi lại còn không Selegi này Không Selegi mà oánh cho thằng này Ghép đồ các thứ rồi mà oánh cho kinh không Gấu à chín assassin sáu assassin 9 xin Ờ 9 xin cũng được Trận này chính là ờ, chơi 9 xin cũng ngon mà Có hai con truyền thuyết 5 tiền anh em ạ Có hai truyền thuyết 5 đô Chốt được chưa nhỉ Bây giờ tôi chưa dám ghép đồ anh em ạ Bây giờ round 18 ờ, rồi 19, 20 Cố đến cái round quái là chúng ta ghép được đồ nó chặn đồ thì vẫn ngon hơn Máu bây giờ tụt quá nhờ tụt còn có có có có ở đây là Trông ơi có 41 máu Thấp dưới 50 máu là có vấn đề đấy anh em ạ Ơ Đừng bảo, bảo thắng nhá Ê đừng đừng thắng nhá, đừng thắng nhá, đừng thắng nhá, đừng thắng nhá. Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. Ê, ôi, được, được, được, được, được, được. Thua đi, thua đi, thua đi, thua đi, thua đi, thua đi, thua đi. Hay quá, mày còn rơi nó bật giáp lên hay quá. Được. Giữ chuối anh em ạ Ốc hai sao Assassin rồi Assassin rồi sáu assassin sáu assassin bốn gấu ở level ở level chín à nhưng mà nếu mà bây giờ không không chốt được đồ có ăn được rau quái không nhờ anh em nhở Thì cứ cho là giữ được đồ thì người ta ngoài đi à, Bây giờ không chốt được đồ thì có ăn được rau quái không Gặp thằng này mất nhiều máu quá Ui rồi ôi Thằng này xanh đấy nhở Đúng thật ra bốn con gấu Ờ không phải hai con gấu mết Nhìn nhầm Thằng kia 14 chuỗi thắng liên tiếp Tôi cũng được 14 chuỗi thua Nhưng mà máu thấp quá Có chuỗi thua thì cũng có tiền đấy Nhưng mà nó không quan trọng vào cái việc là giữ máu đâu Bây giờ còn 26 máu toang vãi cứt 6 assassin Rao sau phải xả tiền mạnh rồi Nhưng mà rao sau chơi Chốt chơi cái gì đây Chơi Assassin à Gấu Assassin đã lên được hai sao đâu Không ổn không ổn Bây giờ một con này chắc là rao sau tôi bán Bán gấu thôi Bán gấu thôi Đấy đồ này Cướp điên Ok Đúng rồi anh em ơi Chuẩn rồi đấy 6 assassin Bây giờ sẽ phải ghép cái uh, chém lan đã này Blink Blink này Lấy Blink đã anh em ạ Ok lông à vãi đái không thế thì từ từ chém la nào cá lông chuyển sang gót không nào bom luôn này ôi không không không không không ca cả ra cả cá lông cả bom à thế chơi cái gì insect insect insect insect spider queen này đây rồi anh em ơi đúng rồi chơi uh, ờ, insect toy nhưng mà lại chơi 5 đô insect toy kẹp bom kẹp cá lông anh em ạ à thế thì thì không không không không không anh em nhá đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi cáo lên được hai sao nhưng mà cái con cáo này tôi tí nữa tôi bán nữa tôi không chơi đâu ok nhá anh em nhá hai bom vào này được chưa kẹp egosit và bom nổ mạnh cực kỳ luôn đấy ai à trận này có thằng thằng, thằng chơi goblin à trông to ấy nhở ra cả ca lông, ra cả bom rồi này Anh à Ui tôi chết tôi rồi 26 máu Ui rồi còn 14 máu thôi Chết mẹ Căng quá Rồi đủ bộ rồi này Thôi bàn gấu rồi anh em ạ Thôi thôi thôi, thôi. Rồi Rồi Xả tiền thôi anh em ơi Rồi Chuyển đổi cho cao này Mà chuyện này nó đeo co cái đồ cho con cá lông Cần có cái chém lan cơ Đang thiếu cái chém lan Thằng này chơi cái đéo hơi kinh ấy À gặp thằng top 1 ăn được không Ui ăn được này Vớ vẩn ăn được không Ăn được không Ăn được không Hay quá Ui con sâu nó vẫn sống Con sâu hai sao nó vẫn sống kìa Được được được được được Đệ con sâu Hay quá Ui rồi nó quẹt chết rồi Ăn được không Ăn được không Hay quá Hay quá Ui cắt chuối rồi mày được có tiền có tiền anh em ơi được quá nhở bom hai này quá ơi từ từ đã không vội bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh quánh từ tốn thôi 26 luôn tiếp anh em ơi Không chết được round này đâu Tôi nghĩ không chết được round này đâu Còn 19 máu mà Vẫn còn cục máu cắn Thằng nào nó đẩy tôi được 20 máu Khó Rồi dạ. Ơ thằng này vừa lấy tôi tưởng là chơi Feather chuyển sang là chơi uh, Mết à Anh à khỏe đấy chứ Đẩy 18 máu này Người đó Được rồi thế là chúng ta mạnh rồi đấy Chúng ta thế này là ổn rồi đấy, Ghép được thêm cái hút máu này hút máu trừ giáp Ôi kìa Đấy chuột lại bị vấn đề rồi Chuột có vấn đề rồi À cái cái lỗi chuột ấy anh em ạ Thì nó không phải là do game Mà nó không phải là do chuột hỏng Tôi biết là do gì rồi Do cái lỗi Windows của tôi Nó hỏng cái driver của chuột Đấy nhiều khi là nó bị lỗi như thế Trước hôm trước là tôi uh, có thử là cài lại cái driver chuột ấy Thì uh, nó ok, nó vẫn ok nhưng mà nó lại tự update Nên là bây giờ nó update xong thì nó lại bị lỗi anh em ạ Của tôi là tôi cài lại driver chuột thì nó lại ok Đây rồi, anh em ơi Nhận này cái này ghép được cái hai tia đấy rồi, còn gì nữa không? Chốt nhỉ Chỗ tôi lên game trận này không chơi cáo lên game trận này chơi gì anh em biết không Ca lông Ca lông hoặc là Silent Assassin Trận này có, có 5 đô mà chơi cáo làm gì Insect còn chơi với 5 đô luôn Rồi lên 10 luôn anh em ạ Lên 10 luôn Đây rồi Úi hay quá Đây rồi Hay quá nhờ Tiến tế 5 đô Được những tế bom quá ổn luôn Nào rồi Ăn nổi thằng này không Nghe nói Glide đang meta đúng không Đúng rồi đấy 6 Glide, 6 Glacier đang meta Anh em biết cái thằng top 1 server bây giờ chơi nó toàn spam bộ này luôn Top 1 server của tất cả luôn ấy Không phải chỉ là top 1 Việt Nam thôi nhá top 1 của cái trò chơi này nó đang chơi à nó đang số farm cái bộ này đấy 10 trận như một luôn chơi toàn chơi glacio glacio 6 glacio 6 glide chứng tỏ bộ này rất tín luôn đấy bởi vì bây giờ cái tầm 4 glide nó đã khỏe rồi 4 glide nó bắp máu nó bắp lên 25 máu ờ, một giây ấy nó vừa mới có cái bắp cho bọn line này nó khỏe lắm 6 6 Glide thì đương nhiên là khỏe nhưng mà nếu mà giả sử như không ra 6 Glide được ấy thì chơi 4 Glide kết hợp với cả 4 Glacier mà mới chỉ ở level 7 thôi nha anh em nhá là chơi được rồi. Đấy thì cái cái giai đoạn level 7 cái bộ này nó đã rất là mạnh rồi. Còn mà lên level 9 thì nó sẽ là 6 Glacier à sẽ là 4 Glacier kết hợp với 6 Glide thì lúc đấy rất là ổn luôn. Thằng này vừa lấy có chuỗi to đấy mà bây giờ trông đuối nhở Saman cảm giác yếu ở đấy, đéo ăn thua. Trông nhìn Insectoid đẩy ra kìa. Yếu thật đấy, biến ra là cả rồng ba luôn nhá. Cảm giác rất yếu ở đây. Tôi nghĩ là bây giờ cái tầm này tôi có thể giữ tiền rồi đấy Ổn rồi Bây giờ giữ tiền để kiếm một ca lông thôi anh em ạ à. Ok rồi đấy Thực ra bây giờ roll mấy cái nữa để kiếm uh, cái con bọ hung uh, nó lên hai sao Cho lick lên hai sao được thế nhở Cho lick lên hai sao cho thêm kiếm thêm con hiển tế nữa Thì nó mới gọi là mắc binh Còn bây giờ vẫn chưa phải là mắc binh ở dàn hiển tế này Dàn hiển tế này vẫn vẫn có một con là, là một sao thì vẫn chưa chưa phải là khỏe lắm Ui mẹ ơi cái thằng goblin to này Vãi đài ạ Thằng này là bây giờ là hình như là nó toàn thắng hay sao ấy Bom hai ca lông 2 ạ Thế thì chịu rồi Đâu thì điếu được Kìa, ui rồi cáo ơi Đứng đúng một trước mặt con ca lông Ờ, ăn được không? Ăn được không, ăn được không, ăn được không, ăn được không Cắt chuỗi thằng này Hay quá, hay quá Hay quá Ui rồi ôi <laughs> Con sâu được đấy Tín thế nhở Đẻ ba con sâu Được Thế nhưng mà cái thằng đấy là cái thằng mà đáng lo đấy Thằng ấy lên game là phải cẩn thận Cái thằng đấy lên game là là, là, là, là xanh lắm đấy nhá Lên game là nó kiếm ra ca lông, một cặp ca lông, một cặp bom thì cái bọn sâu bọ của tôi nó cũng chả có ăn nhầm gì đâu nó clear nhanh lắm Đây rồi, xe linh này Đuổi chứ quả xả tiền vừa rồi đéo lên được cái gì luôn Ui 9 mét rồi Ai à, mà không sợ 9 mét sợ đéo thế Tôi chơi insect mà Ui con cáo tôi chết rồi kìa Đấy nhưng mà con cáo của tôi chết rồi tôi vẫn ăn được không Mặc dù là có rất hai nhá 9 mét luôn đấy Có rất hai có có gấu gấu mét nhá Anh em thấy cái bộ này counter ở cái bộ mét không Đấy tầm này bây giờ rất nhiều thằng chơi 12 con Chơi mét 12 con Chơi bộ insect là cũng ổn đấy chứ Anh em nhở Chơi insect ổn đấy chứ Ra vừa rồi là con cáo tôi còn chết trước khi ờ, còn làm được cái gì cơ vừa rồi là cáo đã kịp chọt được phát nào đâu nhưng mà đấy anh em thấy vẫn thắng bởi vì xét là bộ counter ở cái bộ mết bộ này counter ở bộ bộ chín mét chín mét mà đây còn 9 mét là còn hai gót đấy nhá 9 mét kiểu hàng riu ấy chơi kiểu hàng riu chứ không phải là 9 mét phất đâu mà vẫn ăn được luôn ổn đấy nhở trông cảm giác như à, bây giờ sắp vô địch rồi <laughs> được đấy nhở được đấy, mặc dù cáo này cũng chả có đồ Tí nữa tôi cũng không dùng đồ cho con cáo này Tôi lấy toàn đồ cho cá lông mà Đây rồi, ba tia đây rồi anh em ơi ba tia thêm cả hai tia nữa Đây nó là bốn tia nha anh em nhá Chứ không phải là ba tia đâu Ghép hai cái ờ, cái món đồ bắn hai tia ra Đây rồi, ui rồi trứng này <laughs> Ui rồi nó lại đúng lúc như thế chứ này Đúng lúc quá anh em ơi Thôi cáo giải tán thôi gì nữa Được chưa Đấy Chỉ tiếc là trận này anh em biết là thiếu cái gì không Nó thiếu cái cái um, Cái Kira Cái găng tay Kira Tôi đợi viên ngọc nữa anh em ạ Đợi viên ngọc nữa là ổn Đây vẫn giữ cái cái mặt lạng hút máu đây rồi Chỉ cần một Một viên ngọc thôi Đấy là ở round 35 là tôi lấy cái món đồ Kira là tôi vô địch Đấy bọn kia bây giờ hy vọng bọn kia nó chết hết đi Để chúng ta có đồ Mạnh không? Hay không? Hay chưa? Úi giời Quá khủng Đàm cá lông thì thôi rồi luôn Úi rồi Được quá nhờ Thế mới biết là tôi lựa chọn cái bộ insect này nó quá là chính xác luôn anh em ạ anh em thấy cái quả quay xe nó hợp lý không? <laughs> Quá hợp lý Đùa Thật mình phục mình thật đấy cái quả đấy mà nếu mà chơi ví dụ như là ra gấu mết đúng không Xong vẫn đi mết đúng không Chắc gì đã ăn được cái thằng thích âm đạo kia ở level, ở level 10 là Nó có rất hay các kiểu các thứ rồi cũng 9 mét rồi Tôi chắc gì đã ăn được đúng không Đấy nó có gấu mét hai có cả chín có cả 9 mét có cả rớt hai Tôi chắc gì cái con gấu nó lên được gấu mét hai đâu Mà quả đấy quay xe nó, nó là quay xe sớm luôn Trước khi ra con gấu mét hai Đấy mà ra gấu mét hai cũng không bị lừa Vẫn đi cái bộ này Mặc dù lúc đấy là có đồ rồi nhá Có huyết trượng rồi có cả gậy táng ác các thứ rồi đấy Ui mẹ ơi Cái thằng này bây giờ ấy Nó gặp tôi thì nó thua nhưng gặp cái thằng kia thì nó lại thắng anh em ạ à. Thế mới, mới, mới gọi là ngu người chứ Cái vấn đề là bây giờ nó gặp tôi nó thua nhưng mà gặp cái thằng còn lại thì nó lại thắng Ôi thôi chết rồi Nó gặp tôi bây giờ nó thắng rồi này Đấy bởi vì vừa nãy nó gặp cái thằng còn lại nó thắng Nên là nó kiếm được cái gì anh em biết không Nó kiếm được cái cái cái viên công nghệ ấy. Thế là nó rôn mẹ được hai con con con bom hai sao Xong nó kẹp mèo vào thành ba con bom hai, hai sao này Ôi rồi nó lổ kinh quá rồi chết tôi rồi Thế thì không ổn rồi anh em ơi nó chỉ cần thắng một round thôi là cái câu chuyện nó khác hẳn luôn đấy Bom ba rồi kia kìa Ui rồi ôi Ra mẹ nó bom ba rồi Kể ra mà nếu mà solo một vs một thì nó cũng không đến nỗi Nhưng mà ai ngờ là, là cái thằng còn lại nó yếu quá Cái thằng còn lại nó chơi Saman nó yếu quá đấy anh em ạ Chơi Saman mà kết hợp với cả cả cả cả, cả mết ấy nó ờ, yếu quá hy vọng là cái thằng kia nó chết nó để lại cho tôi cái viên ngọc nó để lại cho tôi cái viên ngọc của tôi ghép được cái cái cái cái uh... chơi saman yếu vãi cứt thật saman mết nhìn trông cả đẩy một mớ luôn thôi thằng này đi rồi thằng này đi nhưng mà nó trước khi nó đi nó gặp thằng kia nó lại cúng cho nó một cái free roll nữa mới cay như này Ui trông tí nó calong ba tôi đỡ kiểu gì đấy Không có đồ Ui rồi nó chết nó rơi đúng một một món đồ sang ạ Rơi cái que ạ Đùa thật là như thế luôn ạ Không phải tin thì luôn Thôi xong rồi thua mẹ rồi hai calong hai sao kìa Ơ Ảo thật sự Thằng này nó còn đéo cho cá lông vào cơ <laughs> Thật là như thế luôn À đây rồi, đấy, thua, thua rồi, này thua rồi Không ổn rồi Ôi rồi ôi, nó còn cho một con Queen nữa kìa, thì đỡ thì kéo được ba con bom hai sao, ba con ca lông hai sao với cả con Queen hai sao, chịu Mẹ bọn nó tung một lần trưởng là bay hết cả đội hình luôn đấy chứ Ôi rồi ôi, anh em nhìn thấy chưa, con ca lông của tôi nó bay mất dạng luôn Ôi giời ơi Còn 14 máu đỡ được không Đừng chết đừng chết đừng chết đừng chết Không được Trời ạ Không hiểu kiểu gì Cái trận này thực ra nếu mà cái thằng kia ấy Cái thằng kia nó chết đi chỉ còn tôi với cả cái thằng thằng thằng Goblin solo thì chưa chắc là top 2 đâu Nhưng mà đấy Cái thằng Saman yếu vãi cứt ra Thế là cứ, cứ toàn là hiến công nghệ mech cho nó thôi Tinh hoa cứ thế mà roll hai sao cay thật đấy Nó lên từ cái lúc mà nó lên được hai con bom hai sao ấy Nó clear, nó lổ một phát là chết hết cả hàng trên hàng dưới của tôi thì Nó không có hiến tế anh em ạ Cay thật Nhưng mà nói chung ấy là tôi thấy là cái bộ uh, bộ bộ insect ấy Là chơi được đấy Anh em ạ, chơi được đấy, anh em thử nhá Meta này có vẻ khá cân bằng Chơi được rất nhiều là lay up Rất hay Đấy, rất hay nhá Có cả Saman, có cả uh, ờ, Goblin là đều chơi được hết này Rất là ok Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký Có thể đăng ký để xem các cái clip khác của tôi Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem tôi lật kèo bằng cái bộ 9 Feather hàng Ryu anh em nhá Rất mạnh Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Một trận đấu mà tôi phải nói là rất là hay Chơi Insectoid Lật kèo một máu Rất là mãn nhãn, rất là kịch tính Anh em nhá anh em thử xem